Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Điện đường trường trạm bốn yếu tố quyết định sự phát triển của một khu vực địa lý Tổng thể một quốc gia như Việt Nam Đường bờ biển dài hơn 2.600 km Việc phát triển các tuyến đường cao tốc là điều vô cùng quan trọng Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành Trong những năm qua, chúng ta cũng đã xây dựng được nhiều tuyến đường cao tốc góp phần thay đổi rõ rệt bộ mặt giao thông quốc gia. Vậy trong những tuyến đường cao tốc đã xây dựng,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 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, dài 55,7 km. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây có chiều dài 55,7 km. Điểm đầu tại nút giao thông An Phú thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và điểm cuối là nút giao thông Dầu Dây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Đoạn Long Thành Dầu Dây thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam Tổng vốn đầu tư là 20.630 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ODA, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Với tốc độ cho phép lưu thông là 80 đến 120 km/h, tuyến đường cao tốc đã rút ngắn thời gian đi lại, chỉ còn khoảng 1 giờ thay vì 3 giờ. Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây được chia thành hai giai đoạn trong đó giai đoạn 1, đoạn An Phú, Vành Đai 2, có tổng vốn đầu tư là 9.890 tỷ đồng. Đoạn cao tốc này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với tốc độ là 80 km/h với 4 làn xe, rộng 26,5 m. Giai đoạn 2 của dự án, đoạn đường vành đai 2 đến Long Thành, Dầu Dây, gồm có 4 làn xe, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc là 120 km h Chiều rộng mặt đường là 27,5m, chiều rộng làn đường khẩn cấp là 6m. Ngoài ra, tuyến cao tốc này còn được lắp đặt hệ thống thu phí tự động, sử dụng công nghệ DSRC và hệ thống biển báo điện tử cho hệ thống giao thông thông minh. Tiếp theo, xếp ở vị trí thứ 5 Mời các bạn cùng chúng tôi đến với đường cao tốc La Sơn – Tùy Loan, đoạn La Sơn – Hòa Liên dài 66 km. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, tuyến đường cao tốc La Sơn – Tùy Loan, đoạn La Sơn – Hòa Liên chính thức được thông xe. Cao tốc nối Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng có hai giai đoạn chính, đoạn La Sơn – Hòa Liên từ km 0 đến km 66 với quy mô hai làn xe. Theo quy mô đường cấp 3, nên đường rộng 12 m và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống biển hiệu, hàng rào, hầm chui dân sinh, không có giao cắt cùng mức. Còn lại 11,5 km đoạn Hỏa Liên Túy Lan từ km 66 đến km 77 cộng 472 giữ nguyên đường hiện trạng thuộc quốc lộ 1A. Vào giai đoạn 2, dự án sẽ được mở rộng lên 4 làn xe với mặt đường rộng khoảng 24 m, tương đương với cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng. Giai đoạn 1, đoạn La Sơn Hòa Liên, dài 66 km đã thông xe. Vay vốn ngân hàng Nhật Bản, có bảo lãnh chính phủ. Khoản vay là 510 triệu đô la Mỹ, tương đương phần vốn nhà đầu tư phải huy động để thực hiện dự án là khoảng 10.500 tỷ đồng. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 với bề rộng mặt đường là 12 m. Quy mô xây dựng hai làn xe với tốc độ di chuyển là 60 đến 80 km/h xe máy bị cấm lưu thông ở khu vực này. Giai đoạn 2 Đoạn Hòa Liên Túy Loan Sau nhiều năm thi công và gặp các vấn đề trong giải phóng mặt bằng, đoạn tuyến tách ra và được đầu tư bằng nguồn vốn trung hạn, dự tính tổng vốn lên đến 2.100 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải. Và bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với vị trí thứ tư trong danh sách ngày hôm nay. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dài 106 km. Đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hay còn được gọi là cao tốc 5B, là một trong 6 tuyến đường cao tốc hiện đại nhất ở Việt Nam, nối các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và cả Quảng Ninh. Đường cao tốc 5B được khánh thành vào ngày 5 tháng 1 năm 2015 đây là đường cao tốc đầu tiên của Việt Nam xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Điểm đầu của tuyến đường nằm trên đường vành đai 3 của Hà Nội, cách mố Bắc cầu Thanh Trì 1.025 m và điểm cuối là đập Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng. Phần qua Hà Nội dài 6 km, phần qua Hưng Yên dài 26 km, phần qua Hải Dương dài 40 km và phần qua Hải Phòng dài 33 km. Toàn tuyến có chiều rộng mặt cắt ngang bình quân là 100m. Mặt đường rộng từ 32,5 đến 35m. Với 6 làn xe chạy theo tốc độ thiết kế lên tới 120 km/h. Hai làn xe dừng khẩn cấp, giải phân cách cứng ở giữa, giải cây xanh hai bên, cùng với một số đường gom ở những chỗ cần thiết. Các loại xe ô tô có tốc độ thiết kế dưới 60 km/h và xe máy không được đi vào đường này. Ô tô có tốc độ thiết kế dưới 80 km/h, chỉ được đi ở làn bên phải ngoài cùng. Toàn tuyến có 6 điểm giao cắt với các quốc lộ, thì đều là liên thông khác mức. Ngoài ra, còn có 9 cầu vượt lớn, 21 cầu vượt loại chung, 22 cầu vượt và cống chui đường dân sinh. Ngoài ra, tuyến đường cao tốc này còn nối với cao tốc Quảng Ninh-Vân Đồn, nên rất thuận lợi cho việc đi lại nối các tỉnh Duyên Hải Bắc Bộ, rút ngắn được thời gian, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT. Ngay từ ban đầu, tuyến đường đã ứng dụng hệ thống giao thông thông minh ITS vào quản lý và khai thác toàn tuyến do nhà đầu tư SK Telecom của Hàn Quốc lắp đặt và chuyển giao. Hệ thống giám sát giao thông tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng được đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Và bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với tuyến đường cao tốc ở vị trí thứ ba, cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng, dài 139,2 km. Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139 km, có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ khai thác là 120 km h và là dự án thuộc tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Cao tốc có điểm đầu tuyến tại thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Còn điểm cuối của tuyến là nút giao thông đường vành đai quy hoạch thành phố Quảng Ngãi, thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đi qua thành phố Đà Nẵng 7,9 km, tỉnh Quảng Nam là 91,2 km và tỉnh Quảng Ngãi là 40,1 km, đã thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào năm 2018. Hạng mục thi công gồm có xây dựng cầu trà khúc và 8 cầu vượt trên toàn tuyến. Tổng chi phí xây dựng là gần 34.500 tỷ đồng, tương đương với khoảng 1,641 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 798,56 triệu đô la Mỹ, được đầu tư từ nguồn vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, 590,39 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới World Bank. Còn lại sử dụng vốn đối ứng của nhà nước cho công tác giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, Bây giờ là tuyến đường cao tốc nằm ở vị trí Á quân ngày hôm nay. Đường cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái. Ký hiệu toàn tuyến là CT06, dài 176 km. Tuyến đường có điểm đầu giao cắt với đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng. Điểm cuối là đầu cầu Bắc Luân 2, thuộc phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trục cao tốc dài 176 km này chia làm 3 đoạn Đầu tiên là đoạn Hải Phòng – Hạ Long, dài hơn 25 km, gồm có 4 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa là 100 km/h. Dự án có điểm đầu tại quốc lộ 18, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và điểm cuối tại cầu Bạch Đằng, ở ranh giới giữa hai địa phương, nút giao với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Tuyến cao tốc Hải Phòng Hạ Long gồm có 3 nút giao là hai nút giao tại Quảng Yên, là nút giao tại phường Tân An và nút giao tại phường Phong Hải. Tại Hạ Long có một nút giao, là nút giao Minh Khai tại phường Đại Yên, điểm đầu của tuyến cao tốc Hải Phòng Hạ Long. Thứ hai là đoạn Hạ Long Vân Đồn. Tuyến cao tốc Hạ Long Vân Đồn khởi công vào tháng 9 năm 2015 và hoàn thành vào cuối năm 2018. Đường cao tốc có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100 km/h có chiều dài gần 60 km. Tuyến cao tốc này bắt đầu từ nút giao Minh Khai, giao với đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và quốc lộ 18A tại Đại Yên và kết thúc tại sân bay quốc tế Vân Đồn tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Tuyến có 4 nút giao, gồm có 3 nút giao tại Hạ Long, là nút giao Minh Khai tại phường Đại Yên – điểm đầu của tuyến cao tốc Hạ Long Vân Đồn, nút giao tại phường Việt Hưng, đi cảng Cái Lân và nút giao Đồng Lá tại xã Hòa Bình. Tại Cẩm Phả có một nút giao là nút giao Cẩm Y tại xã Cẩm Hải. Tại Vân Đồn có một nút giao tại xã Đoàn Kết, hướng đi vào thị trấn Cái Rồng. Thứ ba là đoạn Vân Đồn Móng Cái, tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái chính thức khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2019 và chính thức khánh thành, thông xe vào ngày 1 tháng 9 năm 2022. Tuyến đường cao tốc này có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 120 km/h, có chiều dài gần 80 km. Cao tốc được chia làm hai dự án độc lập là Vân Đồn Tiên Yên dài 16 km và Tiên Yên Móng Cái dài gần 64 km. Tuyến cao tốc này bắt đầu từ km 70 cộng 108 tại xã Đàn Kết, huyện Vân Đồn, cạnh sân bay quốc tế Vân Đồn và kết thúc tại km 150 cộng 339 giao với đường tỉnh 335 chung với điểm cuối dự án cầu Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái. Tuyến có 4 nút giao, gồm nút giao tại xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, nút giao Mũi Chìa, xã Tiền Lãng, huyện Tiền Yên, và nút giao Đầm Hà, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, nút giao Hải Hà, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà. Điểm cuối của tuyến tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái. Đây là tuyến cao tốc đường bộ thứ ba của Quảng Ninh sau các tuyến cao tốc Hạ Long Hải Phòng và Hạ Long Vân Đồn, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có số km cao tốc lớn nhất cả nước là 176 km. Tuyến đường đưa vào sử dụng kết nối đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể với cao tốc Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam gần 600 km. Cuối cùng, vị trí quán quân ngày hôm nay, cao tốc Nội Bài Lào Cai, dài 264 km. Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai dài 264 km. Tuyến đường này đi qua địa bàn 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai, nối với tuyến đường cao tốc Côn Minh – Hà Khẩu của Trung Quốc và là một phần trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng. Điểm đầu tại nút giao thông quốc lộ 18A với quốc lộ 2 tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và điểm cuối tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vị trí đấu nối với đường cao tốc Côn Minh Hà Khẩu, Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 1 Kim Thành. Dự án này khởi công từ quý 3 năm 2008 và hoàn thành vào ngày 21 tháng 9 năm 2014. Theo thiết kế, đoạn Hà Nội Yên Bái có 4 làn xe, cho phép đạt vận tốc thiết kế tối đa là 100 km/h. Đoạn Yên Bái Lào Cai có hai làn xe và đạt vận tốc tối đa là 80 km/h. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đã xác lập nhiều kỷ lục như là tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, gồm có các gói thầu nằm trong một dự án, không phải chia dự án thành phần. Số lượng hộ dân phải di rời, giải phóng mặt bằng lớn nhất là 25.000 hộ dân. Đây cũng là dự án đi qua nhiều địa hình, địa chất phức tạp nhất. Theo VEC, dự án được xây dựng xuyên từ khu vực đồng bằng lên vùng Tây Bắc, với nhiều đồi núi, vượt qua hai con sông lớn là sông Hồng và sông Lô. Cũng cần nhắc tới, đường cao tốc Hà Nội Lào Cai đang giữ kỷ lục về suất đầu tư hiệu quả nhất với tổng mức đầu tư hơn 1,46 tỷ đô la Mỹ